năng tiếp theo mà tôi sẽ thử là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng đây là hai miếng sắt để mà thay thế cho hai cái nồi thì ở điều kiện bình thường qua cảm biến này nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì cái yêu cầu ở bên dưới đáy nồi chúng ta là nó phải đạt mức trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ga thì nếu mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà các bạn nên sử dụng những loại nồi mà nó có cái đáy dày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 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến á nó tiếp xúc với cái đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì khi các bạn sử dụng mâm và vị để nướng á, các bạn nên trong ít cái lượng nước vào bên trong ngâm hứng phía dưới này để trong quá trình các bạn nướng á, thì hơi nước bốc lên thì thực phẩm các bạn nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn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 Ờ, tự động khóa ra chống rò rỉ thì cái công dụng của cái cảm biến đó là khi mà các bạn sử dụng bếp á mà các bạn tắt công tắc và tắt lửa nhưng các bạn lại quên khóa bình ra lại thì khi mà ngọn lửa tắt khoảng từ 5, từ 5 đến 7 giây á thì cái quay cảm biến phía sau á nó sẽ nhận được cái tín hiệu thì bếp cũng sẽ tự động khóa ga thứ nhất là tiết kiệm lượng ga cho các bạn và thứ hai á, là phòng chống trường hợp ga nó sẽ bị rò rỉ xảy ra tình trạng cháy nổ đây cả hai bếp đều khóa ga sau tính năng nước cạn ngồi đây